cành bổ này đẹp không? Ôi, Bây giờ nó đang đang đang chín đỏ chín dần. Ở trong thì đỏ trước, ở ngoài đỏ sau. Người này là để thắp hương, đúng không? Ừ. Vâng. để thắp hương. Bưởi này thắp hương thì quá đẹp. Vâng. Quý vị ơi, cái vỏ bưởi này gội đầu rất tốt nhá. Bưởi bưởi sạch đấy, không không ừ. dùng thuốc sâu. 4 năm rồi. Năm à 4 năm. 4 năm. Vâng. Ờ, Nhìn vâng, cùi cùi dày hơn Cùi hơi dày à? Ừ. bởi vì là nó cũng mới được 2 năm mà Đấy bây giờ mình tách muối ra để cho xem muối đều cho các bạn Quá xem đều muối đều không đã vâng. đây, muối đều tam tắp luôn này. 12 muối mà, riêng loại này 12 muối. À 12 muối à? Ờ, vâng, 12 à, muối luôn. Rất là đẹp này. Đấy. Đều muối 12 muối, không kẹt. Không kẹt. Đấy, cái nó rất chua, hơi ờ, rất chua. Ừ. Và đây đây các bạn này. Đấy. Đấy. Cái vị nó rất rất chua. Cái này tôm thì nó nhỏ hơn là cái bưởi um, diễn cũng như là bưởi uh, tháng 10 Đấy ừ. Thưa các bạn Ngày hôm nay mời các bạn chúng ta đến với à, Cây bưởi mà gọi có tên là bưởi tiến vua Và bưởi tiến vua lại được trồng ở trên đất à, Trên đất à, thượng mộ Đan Phượng Hà Nội Để xem là bưởi tiến vua trồng ở đây có phù hợp không Và chất lượng quả ra sao Mời các bạn chúng ta đến với à, cây bưởi à, tiến vua này à, Vâng thưa ông Quang là cái bưởi tiến vua này thì mình sẽ được thu hoạch vào thời điểm nào ờ, tôi ờ, thưa bà con là tôi thu hoạch vào tháng 8 tháng 8 là ăn được vâng. nhưng mà nó có cái đặc thù của nó là đỏ cho nên là tôi sẽ để đến tết tôi thừa. tôi thừa. vâng đấy còn Tức là, là thu tháng 8 nhưng tháng mà mình vẫn được. có thể để đến đến vẫn tết để được đến tết vâng thì à, tại thời điểm này thì đã thấy là quả nó hồng rồi các bạn vâng, và đến đấy. Vâng. tết thì nó như nào tết là nó đỏ như một quả cước luôn à, đỏ như đấy. quả cước thế nào thì quả bưởi đỏ thế vâng. nhất cái thứ hai mà ngoài đỏ trong đỏ ngoài đỏ trong đỏ trong đỏ luôn chứ không phải là như một số bưởi là ngoài đỏ như số như số bưởi khác mà ngoài đỏ trong không đỏ đấy là không phải bưởi tiến vua vâng. Ừ. có bưởi tiến vua là trong đỏ ngoài đỏ thì đúng là bưởi tiến vua đỏ hạt không đỏ hạt thì nó như bưởi như bưởi bình thường ừ. đấy ruột tôm đỏ hết đỏ hết luôn À, à, trên vườn này thì đa số là bưởi tháng 10 chín sớm à. hay còn gọi là bưởi đường chín sớm đấy các bạn à. ạ vâng. nhưng ờ, ở đây thì ông Quang đã thí điểm là trồng bưởi tiến vua trên cái đất thượng mẫu này để vâng. xem nó có phù hợp không thì sau đây ông Quang có thể ngắt một hộp bưởi bổ cho khán giả xem xem là cái bưởi tiến vua này nó trồng trên đất diễn xem chất lượng của nó ra sao tại vì thời điểm này đã hôm nay là âm lịch là ngày 14 tháng 10 năm 20 là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2021 và dương lịch thì là ngày 14 tháng 11 năm 2021 Và bưởi này thì à, chủ vườn có nói rằng có thể để được đến Tết Ông ngắt ở trong này để được quay nó dễ này Tết nó còn đỏ nữa đúng không anh? Đỏ ừ. dần đúng không? bảo đỏ như gấc Bác sẽ ngắt quả bưởi tiến vua này để bổ cho các bạn xem là bưởi tiến vua trồng trên đất thượng mộ Đan Phượng xem là chất lượng ra sao Thì mời các bạn chúng ta cùng xem nhé Đây quả bưởi Rất lặng tay các bạn này dáng cân chuẩn dáng cân chuẩn mẫu mã đẹp và nó đang hồng lên rồi nó đang hồng lên đây rồi ông hồng, uh... ông hùng, ờ, hùng bổ bổ giúp cái đây dáng rất đẹp các bạn này nó đang hồng hồng lên rồi đấy đang đang đỏ dạ, vâng. và nó cứ đỏ dần đỏ dần này cổ điện và trong lúc này thì ông quay cảnh bổ này đẹp không ôi, bây giờ nó đang đang đang chín đỏ chín dần ở trong thì đỏ trước ở ngoài đỏ sau người này là để thắp hương đúng không ừ. chỉ thắp hương để để thắp hương thì quá đẹp vâng quý vị ơi cái vỏ bưởi này gội đầu rất tốt nhá bưởi bưởi sạch đấy không không vâng. dùng thuốc sâu đừng quay đừng đừng đừng cắt lên nữa nhá đừng cắt bỏ mất đừng cắt bỏ nhá để thành đấy ừ. thành đấy nó mới đẹp đấy cái vỏ của nó có vẻ mỏng đấy Ủa. đứt mất rồi ừ, không sao ôi đẹp quá các bạn này nó lại thành thành đây đây thành đẹp. đi đây các bạn này mình cứ tưởng là ngoài đỏ thì trong sẽ trắng nhưng mà trong cũng đỏ mà màu hồng rất là đẹp các bạn này và vỏ rất là mỏng và cây cây bưởi tiến vua này nó được bao nhiêu năm rồi? cây bưởi tiến vua này của tôi là năm năm nay là năm thứ 4 rồi ạ năm thứ bốn đấy. thì năm ngoái tôi mới để quả được nó mấy chục 20 quả. Nhưng năm nay trong trên cây này của tôi phải tầm ngoài 50 quả. Ngoài năm quả. Vâng. Là mới được uh, à, 2 năm ạ? 4 dạ, năm rồi. Năm à 4 năm. 4. Vâng. Ồ, cùi, cùi dày hơn. Cùi hơi dày rồi. Vâng, bởi vì là nó cũng mới được 2 năm mà. Không phải một là chế 12. Cái giống rồi. Không phải, mình muốn nó to. À muốn nó to à, thì mình to để để thắp hương nó đẹp thắp hương nó đẹp à. mình không muốn nhỏ à. muốn nhỏ thì mình để thấy nhỏ thì mình để giảm giảm ấy giảm nặng đi đấy lấy một cánh bên cái để chị sang kéo kéo đấy đấy được rồi đấy à bởi vì ờ, bởi tuyến vua này là mục đích là để đến tết thắp hương thì nó sẽ đẹp các bạn ạ chính vì vậy mà chủ vườn là ờ, muốn là chăm sóc cho nó quả nó to lên đấy để thắp hương nhìn nó ờ, mâm quả nó đẹp hơn cho nên là uh, cái vỏ của nó hơi dày và với cái, cái cây bưởi như thế này thì ừ, với bưởi tiến vua như này thì một năm ông bón cái lượng phân như nào ông có thể kể cho bà con những cây bưởi tiến vua này tôi bón lượng phân của nó thì một năm thì NPK này như cây này NPK này là phải một cân Sinic phải một cân Vâng, à, Sinic Tân Phát một cân Tân Phát Bắc Giang là một cân vâng. Còn cái gói 300g thì tôi phun trên lá thì cứ thường thường thì cứ uh, tháng một lần hoặc nửa tháng một lần tùy theo quả thời điểm à. đấy còn bón thì do để bón nửa bao vâng. còn uh, ngô thì bón một cân đỗ tương bón một cân chấu gà thì bón một bao vâng. đấy so với một cây này <coughs> Ui, dốc múi lắm chị ạ à dốc, dốc mà đây dốc muối vâng. dốc lắm đấy có bị gạo thì xem nó đẹp gạo. như này các bạn này không có gạo nó, đẹp gạo đấy đỏ này đấy bây giờ mình tách muối ra để cho xem muối đều cho các bạn Quá xem muối đều không đã vâng đấy đều lắm đều lắm muối đẹp có gạo đâu mà không có đường vâng. gạo chứ đẹp dạ, thật. cái này bày lên bày lên bàn rất là đẹp da xanh buổi sáng là nó cũng đỏ nhỉ đúng không ừ. buổi sáng đỏ à, da xanh cũng đỏ da xanh nó, nó, hồng, hồng, hồng nó gọi hồng, hồng, hồng thôi nó không được đỏ còn bưởi này không bao giờ được đỏ nó không, đỏ, nó không đẹp như này các bạn này không chịu đẹp này. đây muối đều tam tắp luôn này 12 muối mà riêng loại này 12 muối à 12 muối à vâng 12 à, muối luôn rất là đẹp này Đấy. đều muối 12 muối không, kẹt nhưng thế này nó lại không bị kẹ ừ. đây các bạn này không kẹ bị kẹ nhé đều tăm tắp luôn đấy rất là đẹp như này và sau đây thì mình bóc ra để xem mình là cả nhà thưởng thức này anh quang làm rồi đi chị ăn đi để xem là nó mời cả nhà nhé mời cả nhà nhé nó đăng lên ý ừ. có một cái thằng thanh hóa nó cũng chuyên chung chuyên, chuyên có nghĩa là bưởi thiên vua ấy nó ừ. cũng thu nhập cái quả này này mới đăng lên nó nói cái nó bảo anh có em cái thế anh bao nhiêu quả em sẽ nhận tất ừ. Tức là nó có nguồn Nó có nguồn, mỗi một năm nó tiêu thụ khoảng 7 tám vạn quả Nhưng mà từ tháng 8 hay là tới Tết Tết, Tết, Tết, Tết, Tết, Tết, Tết, Tết các bạn này Đấy Khi bóc ra thì tôm đẹp như này Thôi, để lúc này có đây vào sau ừ. Nó gọi ăn điện thôi ừ. mới đăng lên gái mà nó đã nói nói ngày Có bảo nó tưởng quá nhiều Ừ, thì thấy nó tưởng nhiều mình. này Nó tưởng nhiều Thì bắt đầu nó rất chua hơi rất chua Ừ Cho đây, đây các bạn này đấy cái vị nó rất rất chua rất cái chua. này tôm thì nó nhỏ hơn là cái bưởi um, diễn cũng như là bưởi uh, ờ, tháng 10 đấy ừ. tôm nó nó nhỏ hơn và nó không có vẻ như là không được bóng như là cái bưởi ờ, ừ. bưởi diễn bên này bưởi ừ, ờ, chín sớm tháng 10 đấy các bạn nhé thế nhưng mà chắc là cái rất đẹp nó đẹp là một hai là nó bóng con tôm này thì nó sẽ nhiều nước nó sẽ ngon cái bưởi là chủ yếu là để thắp hương thắp hương và xin các bạn thì trước cúng sau ăn thì uh, bởi đây để thắp hương rất đẹp và sau khi ăn thì có chất lượng sẽ rất là tốt chua còn ngọt và vâng, tôi uh, mời các bạn nhé tôi mời ờ, các bạn nhé mời các bạn chung vừa nãy trên giường chưa ăn ở đây được ừ. ăn để đâu không không cứ cái thằng này tháng 8, tháng 9 là ăn được ừ. đến tháng 10 thì sang đến tháng 11, 12 là nó lại không ăn được nó lại khô tôm thôi nó à? khô nó khô trên này chỉ thắp chỉ thắp hương thôi. À, chỉ thắp hương thôi mình vâng. nước được thắp hương. Nếu mà Thế mình cả ăn mua thì... qua ăn đâu mà. Tiến mua cũng không ăn được. Mình ăn thì mình phải ăn vào tháng 8 đó các bạn tháng ạ. Tháng 8, ăn ăn chính vào tháng 8. Còn nếu mà mình để đến Tết để thắp hương thì nó sẽ bị khô vào, không? Chỉ vào đúng cái tầng đỏ rực nhất đẹp chị nhỉ. Thì điều đỏ rực là không, tức là đến lúc ăn ngon nhất ấy thì được ừ. bán vào Tết thì ăn thì đẹp lắm. Nếu thế thì đa số chỉ có thờ thôi chứ bưởi này làm gì ăn được đâu không ăn được. Hẹn các bạn vào video tiếp theo khi mà bưởi đã chín đỏ rực. Ừ. với cái bưởi tiến vua này thì chăm sóc à, phân silic có khác gì so với bưởi ờ, thường không ạ? Ờ, tôi xin ờ, nói bà con là cái bưởi tiến vua này chăm sóc thì nó còn dễ hơn cả bưởi diễn à. với lại dễ hơn cả bưởi da xanh dễ hơn cả bưởi uh, đường uh, bưởi tháng 10 vâng Đó. về uh, tức là nó cũng chăm sóc như là bưởi diễn hoặc vâng. là bưởi uh, tháng 10 vâng. nhưng mà nó chỉ có điều là cái sức đề kháng của nó tốt hơn sức cho nên đề kháng của nó sẽ tốt hơn tất cả các loại bưởi vâng nó khỏe nó khỏe và, và có nghĩa là ra hoa đâu là nó sẽ đậu đấy à. đến lúc mình chỉ có mất công đi vặt bỏ đấy đấy ra đâu đậu đấy quả hoa được quả cái đậu hết xong đến lúc vặt bỏ chỉ có đi vặt này không, bưởi nó là lưỡng tính đấy. nếu như mà không vặt thì cây bưởi này nó sẽ khoảng bao nhiêu quả nếu mà không vặt thì như cây này mà để thì nó phải vâng. tầm 150 quả 150 quả 150 quả vâng. vước thể có thể vẫn có thể nuôi được quả cây này sẽ có lực khỏe mà nuôi được quả ừ. nếu như một cây này mà nếu tôi để mà 150 quả thì tôi lại phải bón tăng lên ừ. bón tăng lên còn nếu mà mình để dưới 100 quả thì mình lại bón vừa phải còn 150 quả mình phải bón tăng gấp rưỡi cho lên Đấy. càng nhiều quả mình để càng bón nhiều nếu càng ít quả mình để bón ít trên cây này bây giờ có khoảng bao nhiêu quả trên cây này giờ hiện bây giờ nó cái tầm khoảng 60 quả 60 quả ừ, thế Tức là mình chỉ để vậy thôi Chỉ để vậy thôi Còn nếu như mà để nó tự đậu thì nó phải 150 quả Nó phải 150 quả cái cây này vâng. Vì nó khỏe lắm, loại này nó khỏe Và vừa rồi qua những trận mưa lớn mà kéo dài tới khoảng 10 ngày như thế thì uh, Trên cái cây bưởi tiến vua này nó có bị rụng nhiều không ạ? Nó không bị rụng một quả nào luôn À Đấy. Thế thì nó cũng là dai cú Mà vâng. thuốc thì cũng phun như bưởi, bưởi kia vâng mà cây này nó lại không dụng một quả nào bữa ừ. kia nó còn dụng một hai quả nhưng đây không dụng một quả nào cơ cái thân của nó cũng rất là khỏe đây. vâng thân khỏe lắm thân khỏe này thân khỏe đẹp này đấy thân khỏe không có một cái biểu hiện gì của cái sâu bệnh đấy và ở đây thì quả nó cũng khá là là là, là, là to ừ. và đây là bởi vì là để mục đích là là để ờ, thờ vào dịp tết cho nên là chủ Ờ, vườn là tăng cái tỷ lệ đạm lên cho nên là cái quả bưởi nó to chứ chứ nhưng mà dáng nó vẫn rất là cân chuẩn và đây cái lượng bón phân xinic không nhiều và ở đây thì ông có dùng cái túi 300 g để phun uh, cho cái bưởi tiến vua này không túi Ông có dùng cái túi 300g để phun cho nó không ạ? 300g này thì tôi vẫn dùng hàng tháng thường thường là nếu mà tùy theo ờ, quả to quả nhỏ nếu mà quả nhỏ thì tôi tháng tôi phun hai lần ba lần còn nếu mà quả to thì cứ tháng tôi phun một lần vâng. đấy giá thành thì nó cũng rẻ cho nên tôi khuyên bà con là nên phun cái gói 300g của uh, Sinic Silicon Tân Phát Bắc Giang này vào thì sẽ được tất cả mọi mặt cụ thể là được những cái gì cụ thể là được những cái trước tiên là quả mẫu mã đẹp và dai cuống và đỡ được sâu bệnh so với nếu không phun cái gói 300g này lên cây bưởi này à ở đây thì cây nó um, nó trẻ hóa cây đây này vâng. đấy nó trẻ hóa cây à, cành thì ờ, rất là dẻo cành vâng. đấy trên những cành này nó còn hàng gần có những cành nó lên tới hàng hơn chục quả nhưng mà nó không bị gãy cành mà là nó không bị dai, rụng thằng này nó dai lắm vâng đây dai cành nó dài cuống nó dài cành dai đây. Vâng. chúng tôi có thể dùng những quả bưởi to như này quả này nó phải tới khoảng độ đây phải cân rưỡi chắc phải cân rưỡi vâng. đây tôi dùng hơn dùng thoải mái không dụng các bạn nhé thoải mái không dụng nhé đây thoải mái không dùng đấy đấy thế và mình nhận xét về cái cái lá của cái cái cái cái, cái bưởi tuyến vua này thì lá. cái lá này thì ông nhận xét là to trước đây nó thế nào và từ khi dùng phân xinic thì ra sao ngày xưa cách đây được khoảng 3 năm ấy thì tôi chưa nói về tất cả các giống bưởi mà tôi trồng ở nhà tôi thì tôi chưa dùng thì lá cái thứ nó rất mỏng mà nó hay bị sâu bệnh vâng mà từ lúc tôi dùng cái ờ, phân xinic sinicon tân phát bắc giang này thì quái to thì tôi bón dưới gốc còn quái nhỏ tôi phun lên cây đấy thì nó lại rất lá rất dày mà nó đẹp nó bóng nó không bị sâu bệnh nó giảm được 40 phần trăm so với nếu không không dùng cái quá 300 gram này vâng đấy. lá đẹp quả đẹp quả ra nó lì và không bị sâu bệnh nó không bị sâu bệnh xoăn không bị đấy. sâu vẹ bùa À, tốt thật đấy còn Đẹp, cây nếu khỏe. mà cây khỏe còn nếu mà bà con là muốn tư vấn về cái cây bưởi tiến vua và tất cả các loại cây bưởi trên vườn nhà tôi kể cả bưởi không có quả tôi sẽ làm cho bà con có quả và nếu bà con là không biết tỉa cành tạo tán tôi sẽ, tư vấn cho bà con sẽ tỉa cành tạo tán thì vâng. cây sẽ có quả luôn vâng. vậy là các bạn à, bà con nào mà bưởi mà không ra quả hoặc là ra nhưng không đậu không đậu Đấy, thì phải à, dùng đến những cái kỹ thuật uh, chăm sóc bưởi thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại của ông Quang thì phần sau chúng tôi sẽ hướng dẫn và khi mà trên cây nó đeo 6 chục quả như này nhưng mà ông cũng đang um, đang chiết chiết thêm một cành chiết để chiết hai cành vâng chiết hai cành để làm giống để làm giống thì ông có thể um, um, giới thiệu và mình có thể là tại thời điểm đấy đã trồng chưa chưa dạ. được. Tôi chi thưa với bà con là cái cây bưởi này là bưởi kiến vua đỏ này thì tôi thí điểm tôi chiết lấy hai cành thì tôi uh, ờ, rong thì đây giờ tôi sẽ chiết ra đây ờ, Đấy. Thế mà trên cây nó đeo hàng ờ, gần ờ, sáu bảy quả, quả à? mà tôi vẫn chiết được. Nhưng mà vẫn chiết được cành. Mà quả vẫn bình thường không vấn đề gì cả. Không bị sao lá chứ các thứ vẫn đẹp, quả vẫn đẹp. Vâng. Bây giờ tôi cắt một cành thì tôi sẽ rồng ra chỗ khác để tôi nhân giống. Đấy. Đấy. Cành rất đẹp. Đấy, cành đẹp hơn vâng. cành này, cành này xấu. Đây. Cành đẹp quá các bạn này chết nhưng mà lá nó lại không bị nó không chuyển mấy không chuyển lá không bị à, xoăn không xoăn không, xoăn, không vàng lá vẫn đẹp mà cây này bay ra, ra trồng thì rất tuyệt vời đấy các bạn này À, anh anh chiết cành này xong anh cắt đi cái cành kia đã bọc lại lại đấy, lên đấy dạ thế vâng. ừ. nhá ừ, vâng. ừ. còn cái cách còn cái cách trồng bưởi nha hùng vẫn chưa biết ừ. <laughs> đây nha đây ừ. nha cái cái này nó đang có lá có nhiều như này nhá cắt nó đi đấy chưa nói hết chuyển về mặt trời mọc cho nó đan đều còn đằng này nó chưa có gì chuyển về mặt trời nặng hướng tây ừ. để cho nó những cái mắt này nó lại ra tiếp để nó nuôi ra này nếu hùng trồng ra này thì đằng này không bao giờ ra nữa không bao giờ ra mắt đâu nó không ra mà nó đằng dạ. này nó ra hết đằng này đằng này hướng tây là hướng mặt trời tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào đây buổi tối là để nó sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng hơn là buổi sáng ừ. Đấy, nói tóm lại nói tóm lại anh hay trồng là mặt cái mặt này quay hướng tây hay hướng đông mặt hướng này là cho à? hướng mặt trời mọc à, mặt này hướng nặng hướng hướng lặn rồi mặt ná thì quay về hướng đông sau lưng thì vâng. quay sau lưng nó quay về hướng tây mặt à, sau lưng thì quay Đấy. về hướng tây Đấy. để cái mặt sau lưng kia sau này nó ra phát mầm nó lại phát mầm ra nó thì phát mầm ra tiếp thì nó mới tròn được cái tán bưởi này nó tròn và nó cân Đấy, nó cân đối của cái cái cái cái cái cây bưởi à, mới trồng này Đấy. và tôi xin tôi à, xin nói bà con nhá là trước khi trồng cây bưởi này xuống thì cái bầu đến đâu các bà con chỉ cho đất đến đấy thôi chứ không được cho quá cao lên tận đây vâng. đấy là phải hở dễ đây ra cái nhất cái thứ hai là trồng xong bắt đầu bà con phải tưới nước này dẫm cho nó chặt lên này cho nó hoàn chỉnh cây xong bắt đầu các bà con phải làm ba cọc. ba cọc như phải ba cọc là ba góc nó như cái kiềng ba chân ấy chứ còn nếu bà con mà cắm một cái cọc giữa này thì gió nó vẫn đùng này đùng này đùng này bà vâng. con phải cắm ba cọc kéo nhau ra thì gió đến không bao giờ đâu không đùng này nếu đùng này rồi thì sẽ dễ ra nó sẽ đứt nó lại sẽ chết lại đuổi cho là cái nhà vườn này <laughs> do không biết chết cây đấy là tôi xin thưa bà con thế vâng đấy. về thưa các bạn là ông Quang ở đây cũng là một trong những não lông làm vườn về kỹ thuật chăm sóc bưởi kỹ thuật trồng và chăm sóc bưởi rất là giỏi và các bạn à, à sau cuối video chúng tôi sẽ giới thiệu số điện thoại để bà con tiện liên hệ để tư vấn cũng như là có thể là nhờ ông Quang đến để à, tán tỉa cành, tỉa cành tán. tán cũng như là hướng dẫn trồng mới vâng. và thưa ông Quang là à, với à, cái vườn bưởi à, của mình ở đây thì chủ yếu là bưởi à, bưởi tháng 10 trên sớm vâng. à, ở đây là ta mới trồng một cây cây này thí điểm để xem phù không vâng thì thưa bà con là bưởi tiến vua trồng trên đất trên đất bắc đặc biệt là đất vùng đất hà nội thì rất là phù hợp bởi vì chất lượng bưởi ở đây ăn rất là ngon mẫu mã đẹp, mẫu mã đẹp à, thân, cành, tán đều đẹp Và à, cái bưởi này nó còn có nhiều cái sức đề kháng tốt Cho nên là nó chống dụng chống dụng chống hạn chế sâu bệnh Và nếu như lại có phân silic nữa vào thì cái hiệu quả của cái bưởi tiến vua trồng trên đất Bắc rất tốt, rất tuyệt vời. Và cái bưởi này đặc biệt là thu vào tháng 8. Tháng 8. Thì ừ, bà con ta có thể là có một cái thu nhập rất là cao bởi vì tháng 8 là một tháng mà nó ít hoa quả. Nó không có nhiều hoa quả mùa cây khô lá vàng nó ít hoa quả mà chúng ta lại có những cái bưởi à, bưởi này ăn rất là chua chua ngọt chua, ngọt, chua, ngọt ngọt thanh dịu mát thì nó sẽ rất ngon nhưng mà ta để đến tết mà thắp hương thì nó sẽ hơi bị khô, khô. đúng rồi nó hơi quá, bị khô, khô. vâng nó khô nhưng mà cái bưởi này thì đây những múi bưởi nó rất là chắc và rất là đẹp rất là đẹp múi bưởi đấy trong um... người này thì bán bưởi thờ cho vâng. cho cho dân thành phố thì tuyệt vời tâm linh và... tâm linh ừ và cái cái bưởi này có thể gọi là bưởi tâm linh và bưởi này nếu như mà chúng ta dùng phân bón thông thường thì nó cũng sẽ hay bị khô hay bị khô gạo đầu múi. hay khô đầu muối hay bị gạo à, và cái trái của nó sẽ không được bóng bẩy không được đẹp cây nó sẽ phát sinh nhiều sâu bệnh nhưng nếu như ta ứng dụng ta bổ sung thêm cái phân trung vi lượng sinic này vào thì hiệu quả rất là cao đấy à, năng suất cao hiệu quả chất lượng cao và à, lại còn cho bà con được thu hoạch à, trong cái giai đoạn mà rất là hút hàng thì chúng ta sẽ có những thu nhập rất là tốt cho bà con. Vâng, nếu các bạn muốn đến thăm bưởi um, tiến vua này thì ông Quang có sẵn sàng đón tiếp không ạ? Ờ, tôi xin nói bà con tất cả các loại bưởi của trong vườn nhà tôi có thì các bà con cứ đến lúc nào là tôi sẽ giúp đỡ bà con nhiệt tình đến tận đó còn nếu bà con không đến được mà gọi điện nếu mà ở gần có thể tôi đến còn nếu ở xa là xa quá mà tôi đến là bà con phải lo cho tôi <laughs> đấy tôi nhiệt tình giúp đỡ bà con cái nhất cái thứ hai nếu bưởi bà con mà không có quả tôi sẽ làm cho có quả đấy mà có quả đỡ. rồi có quả rồi muốn chất lượng ngon muốn chất lượng ngon là phải chống dụng chống dụng là phải có phân bón sinic silicon tân phát đăng rằng nếu bà con không có thì công ty sẽ cung cấp đầy đủ cung cấp đầy đủ cho bà con à. đấy còn nói về tỉa canh tạo tán và phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tôi sẽ cung cấp tất cho bà con luôn thuốc bảo vệ thực vật của tôi là thuốc bảo vệ sạch chứ không có nồng độ thuốc sâu đâu cái gì cả thuốc bảo vệ của tôi là thuốc thảo mộc đấy bên việt cáp dùng thế nào là nhà vườn tôi dùng thế là bưởi sạch chứ không có không dùng thuốc sâu cả đây là khẳng định cái vườn bưởi này là vườn bưởi sạch bưởi sạch không bưởi dùng thuốc sâu và trồng như thế này thì về đảm bảo về cái an toàn thực phẩm rất là tốt à. cho nên là mọi uh,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 618 969 để được cập nhật những thông tin mới nhất thì các bạn nhớ là nhấn vào nút hình quả chuông vào và chữ đăng ký và đăng ký ở đây là đăng ký miễn phí các bạn ạ để các bạn à, tiếp tục đón xem những video mới đây của công ty chúng tôi hay hơn nữa thiết thực hiệu quả hơn nữa và mọi à, cái à, like share của bạn là một cái nguồn cổ vũ lớn để động viên khích lệ công ty của chúng tôi làm nhiều clip hay hơn thiết thực hơn và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại chào bà con nhá chào bà con chào mọi người